Hello anh em, lại là Cao đây. Thì dạo gần đây mình có nghe qua đến thuật ngữ chat GPT. Chắc hẳn là nhiều anh em dân công nghệ đã không còn xa lạ gì với thuật ngữ này nữa đúng không? Vậy thì chat GPT là gì? Ờ, giải thích ngắn gọn thì đây là chatbot AI trí tuệ nhân tạo. Hay um, hiểu nôm na giống như đấy, đấy là một con bot uh, có thể mà bạn có thể trò chuyện theo hướng là bạn có thể đặt câu hỏi, đưa ra yêu cầu và con bot này có thể trả lời cho bạn một cách chi tiết và cực kỳ đúng trọng tâm hơn thế nữa thì cái hay của cái này là nó hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ và đặc biệt nữa là nó hỗ trợ cả tiếng Việt nữa mọi người ơi. Mọi người cứ hiểu là không biết là mọi người đã từng trải nghiệm ví dụ như mọi người vào inbox hoặc tương tác trên một cái quảng cáo nào đấy trên Facebook theo hướng là chat với cái page đấy thì thì thoảng sẽ có một ai đấy trả lời cho bạn nhưng mà cái hướng họ trả lời theo rất là kịch bản rất là script ấy, thì cái đấy được gọi là chatbot Facebook nhưng ở đây nó lại đến một level khác hơn là chatbot GPT thì nó sẽ trả lời cho bạn mọi câu hỏi mọi thắc mắc của bạn theo hướng rất là chi tiết và đúng trọng tâm down to the earth luôn đấy bạn down, down to earth luôn đấy mọi người vậy thì chat GPT này được sáng lập bởi ai thì theo như thông tin mình có tìm hiểu trên mạng thì ờ, chat GPT được sáng lập bởi OpenAI thì OpenAI là một hiệp hội um, các nhà nghiên cứu về trí, trí, trí tuệ nhân tạo và đa phần thì họ sẽ đưa ra họ sẽ làm ra nhiều các sản phẩm nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo với mục đích chung là mang làm sao để có thể uh, cải thiện được cái, cái sự tiện ích cho người dùng với lại theo mình có tìm hiểu nữa thì cái này hình như là cái bạn chatbot chat GPT này cho ra mắt vào thị trường vào năm à, vào ngày 30 à, tháng 11 năm 2022 thì tính ra đến thời điểm hiện tại mà mình đang quay ngày à, ngày 27 27 đúng không? À 28 tháng 27 chứ 27 tháng tháng 1 này là tầm khoảng à, cũng đâu đấy cũng gần 2 tháng thôi mọi người Vậy thì chắc mọi người cũng đang thắc mắc là chat GPT này nó có những lợi ích như thế nào thì theo như mình xem một số clip review trên mạng và bản thân mình cũng có thử trải nghiệm mình thử trải nghiệm thì nó cực kỳ cực kỳ nhiều lợi ích nó như kiểu thư ký riêng của mình ấy nó có thể hiểu được mình được được bất cứ cái gì mà mình mong muốn bất kỳ cái nào mà mình mình đưa ra thắc mắc mình hỏi cho nó là nó có thể trả lời cho mình rất là chi tiết rất là tường tận và đảm bảo những cái câu mà nó trả lời là mình có thể dùng được và có thể áp dụng được nó như kiểu superhero của mình với mọi người mình mình thực sự mình không phóng đại đâu nhưng mà đôi lúc mình mình nghe đến cái lợi ích của nó mà nó khiến cho mình hơi bị quan ngại ấy tại vì mình quan ngại vì sao tại vì sao cái gì nó cũng làm được vậy mọi người thậm chí là mình, bây giờ mình bảo nó soạn cho mình một cái văn bản đi nó soạn một cái văn bản hợp đồng đi rồi viết một cái email xin nghỉ phép đi hay là uh, giúp cho mình plan một cái kế hoạch là mình muốn đi du lịch đâu đấy đi nó làm được hết từ A đến Z đấy mọi người và nó làm rất rất là chi tiết rất là cụ thể và hơn thế nữa nó như kiểu một cái bách khoa toàn thư một cái kho tàng tri thức mình hỏi cái gì nó cũng biết cái đấy và những cái mà nó chia sẻ nó cực kỳ rất là hữu ích mà mình có thể áp dụng và sử dụng luôn được luôn đấy mọi người rồi thế từ từ nãy giờ mình mình mình mình nói rất là nhiều rồi thì thì chắc mọi người cũng đã hiểu nôm na về cách thức mà nó hoạt động rồi đúng không thì thứ nhất là mọi người có thể truy cập vào cái trang uh, à, chatgpt.openai.com này mình sẽ share cái đường link ở đây thì hiện giờ cái cái cái um, hạn chế hiện tại là nó đang chưa mở thị trường Việt Nam mình cũng không hiểu lý do vì sao nó chưa mở thị trường Việt Nam thế nên là một số anh em nào mà muốn sử dụng mà muốn thử trải nghiệm qua cái này thì thứ nhất là mình có thể um, xem qua một số video clip review của của một số uh, YouTube hoặc là content creator khác trên trên mạng để mình xem mình review họ như thế nào và lát nữa mình cũng sẽ demo cho một số người mọi người xem nhưng mà cái này thì mình sẽ sẽ lấy reference từ trên mạng tại vì mình không biết là nãy giờ mình cũng thử clone lại cái mình thử đổi là cái VPN của mình ấy ở ừ, thành đất nước khác nhưng mà bây giờ tự dưng mình không vào được nữa mình cũng chả hiểu vì sao lúc đầu mình vào thì nó cho mình mình mình mình đăng nhập qua tài khoản nó cho mình đăng nhập qua tài khoản Gmail với mọi người nên mình cũng cũng cũng trải nghiệm được được được vài phút xong sau lúc đấy mình đang bận nói chuyện với bạn thế là mình cũng cũng cũng cũng không tiếp tục nữa thì nói chung là cách thức hoạt động của cái này nó nó khá là đơn giản tức là sau khi bạn tải bạn đăng nhập xong thì bạn cứ đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào ví dụ như bạn bạn bảo nó viết code cho bạn nó cũng biết được code cho bạn hoặc là bạn hỏi là bây giờ tôi muốn đi du lịch Nhật Bản đi thì cho tôi một cái kế hoạch ừ, tầm khoảng 3 ngày 4 đêm thì như thế nào hoặc là một số bạn theo kiểu là content creator mà các bạn đang bí idea của bạn các bạn không không biết làm về idea nào thì bạn chỉ cần đưa cho nó topic là bây giờ mày có thể suggest cho tao một số content idea liên quan đến chủ đề về du lịch hay không là nó sẽ suggest cho bạn một loạt luôn hoặc là bây giờ bạn nói là bây giờ tôi muốn đi chợ đi và nhà tôi tầm khoảng hai người thì thì tôi nên mua mua đồ ăn gì thì nó sẽ demo nó sẽ diễn giải cho bạn rất là chi tiết luôn nói từ nãy giờ rồi đúng không thì bây giờ mọi người sẽ cần sẽ muốn xem demo nó ra sao để mọi người thấy được cái wow nó nó thực sự là là là là là, là khiến mình <tsk> thực sự mình muốn làm video clip này mà mình share luôn cho cả nhà nghe ok bây giờ mình sẽ share clip để demo cho cả nhà xem nha rồi anh em trước khi mình xem qua cái clip um, demo review của một số bạn uh, content creator khác thì mình uh, có một chút lưu ý với mọi người thì uh, cái cơ chế hoạt tại vì cơ chế hoạt động của cái chat GPT này là nó dựa trên cái từ khóa để nó để từ đấy nó sẽ tìm kiếm một số thông tin dựa vào cái từ khóa đấy để nó đưa ra những cái kết quả uh, tương đồng nhất và gần nhất nhưng sẽ vẫn sẽ đảm bảo được là mỗi cái lần mỗi người hỏi những cái câu hỏi khác nhau thì nó sẽ đưa ra những cái cái kết quả nó nó gần gần giống nhau nhất mà gần giá trị nó nó nó nó nó đúng như mình kỳ vọng. Tuy nhiên mọi người cũng bớt bất nghiệp một chút là anh em đừng có kiểu là đặt câu hỏi theo theo hướng là dài mấy trang A4 luôn nhé cả nhà tại vì hiện giờ cái thằng chatbot GPT này nó cũng rất là thông minh tức là nó sẽ hạn chế câu hỏi hạn chế ký tự như hạn hạn chế câu hỏi của mỗi người chứ không phải là bây giờ mình mình <laughs> bản thân bạn vẫn còn không nhớ hết câu hỏi và bây giờ bạn phải đọc bạn muốn thằng chat GPT này nó trả lời hết được cái cái câu hỏi đấy của bạn thì cũng hơi ác nha mọi người rồi thêm ờ, vào đấy nữa thì mình ờ, mình ờ, cũng nhận thấy được rằng là hiện giờ ấy, tại vì nhiều người truy cập vào cái trang trang GPT này này tại vì nhiều người trên thế giới người ta truy cập cùng một lúc ấy, thì đôi lúc nó cũng hay bị lag đấy mọi người nên nên mình không biết là sau này mà nó mở thị trường Việt Nam đi mà nhiều người chịu truy cập thì thì không biết nó sẽ ra sao nhưng chắc cái vấn đề này sau này họ vẫn khắc phục được mà mình không lo cái vấn đề đấy đâu quan trọng là bây giờ là khi nào mình mới được dùng được rồi ok thì bây giờ mình bắt đầu mình xem cái video clip review này này của của một bạn người Thái này nhá có ขออนุญาตช่อง YouTube เอ่อเจ้าของช่องนายอามนะครับ ผมจะเอาคลิปของคุณเป็น reference นะครับthì mình có biết chút tiếng Thái nên mình mình mình xin phép mình mình, review qua cái cái clip của anh này nha. Rồi bắt đầu thôi nhé cả nhà. Thì đây là cái diện mạo của chat gpt, Đấy, anh này đang gõ cái câu hỏi là cho tôi ba cái ờ, content ừ, idea về rồi bây giờ nó cũng success rất là detail material Rồi bây giờ mình hỏi tiếp là trong 10 cái success đấy mà chat GPT nó trả lời thì thì cái số 5 nó là gì? Thằng này nó cũng chi chi giờ thích rất là tiếc. Sau anh này là hỏi là bây giờ viết cho tôi một cái script video về cái đấy tầm khoảng 5, năm phút đi là ông này ông làm được luôn từ A đến Z trời ơi ghê phải trời ơi chết rồi kiểu này là chắc mấy team um, production creative content nó khóc thét luôn khi nó thấy cái này chứ bản <laughs> thân mình là mình mình quan ngại lắm đây bây giờ anh này cho tức là anh anh này chat với GPT xong là làm cho tôi một cái plan là trong một tuần nay thì thì tôi nên ăn cái gì xong nó list luôn cho mình menu kiểu là buổi buổi sáng trưa tối luôn mọi người ừ. rồi bây giờ anh này sẽ đi quẩn cửa hàng tạp hóa thì bây giờ anh anh muốn mua đồ thì thì nên mua cái gì theo như menu mà ở trên mà nói ra sự vãi rồi bây giờ anh làm bảng cho tôi bây giờ là phân chia cái trên theo thành thành bảng luôn bye <laughs> trời ơi mỏi người bye ôi mọi người thấy chưa nó làm cực kỳ chi tiết luôn đấy cả nhà ồ ồ rồi bây giờ mình thử hỏi nó là bây giờ làm cho tôi một một cái kế hoạch là đi chơi Nhật Bản trong khoảng 5 ngày đi thì tôi thích đi chơi đến anime với lại tôi muốn ăn sushi vãi <laughs> thôi nhìn này nó rất rất kiểu rồi buổi sáng đi lúc ờ, trời ơi buổi chiều đi <laughs> đi đâu vãi trời ơi ngày thứ hai thì đi đâu <laughs> bây giờ mấy đứa mà kiểu bạn mấy anh em mà làm ờ, công ty ờ, tour du lịch chắc kiểu khóc thét thôi cái này đúng kiểu trời ơi mình vẫn chưa sẵn sàng với mọi người chứ thằng này mà nói về Việt Nam chắc trời ơi nhiều anh em nhân viên phòng, văn phòng khóc thét mất ồ vãi rồi thì bây giờ mình thử xem xem một số cái demo tiếng Việt xem nhá thì mình có xem qua một cái kênh của anh này anh này anh này có demo bằng tiếng Việt luôn rồi mở đầu là anh này chat với GPT rồi mở đầu anh này chat với GPT là viết bằng tiếng Việt luôn là viết một cái email xin nghỉ việc đi rồi nó trả lời ngay lập tức luôn mọi người và cái hay nữa là hiện giờ cái này nó đang miễn phí cho mọi người tại vì hiện giờ bản bản này đang là bản beta nên mình không biết là trong tương lai nó có nó có trả phí mình có mất phí để để dùng cái này không nhưng mà chắc chắn là sẽ có vai ngôn ngữ lập trình là phổ biến ôi ôi vãi đúng kiểu câu trả lời của của của cái này nó chả giống gì Google tại vì Google nó sẽ liệt kê cho bạn một loạt tất cả các cái kết quả tìm kiếm theo từng nhiều trang khác nhau xong bạn vào đấy bạn đọc thì bạn mới mới mới tìm ra được cái ý chính mà bạn cho các cái câu hỏi của mình nhưng mà thằng này nó nó kiểu nó trả lời đúng trọng tâm đau chu ớt không lòng vòng hôm qua mình cũng có có từ tò mò thế là mình lên mạng mình mới tải một số phần mềm một số phần mềm tại vì mình không biết là bây giờ là đã có phần mềm trên trên iOS và Android chưa xong mình cũng tải thử một cái phần mềm này xong nó cũng trả lời cực kỳ chi tiết cho mình nhưng mà cái bản này hiện giờ đang là bản trả phí nên nên kiểu tại vì lúc đấy mình mình vẫn chưa xem kỹ mình vẫn chưa review kỹ là cái phần mềm đấy nó có bóc gì không nhưng mà qua cái cách mà nó trả lời thực sự kiểu wow mấy phần mềm này xịn sò quá cả nhà ơi thế hệ dân văn phòng như mình cũng phải quan ngại thì đấy đó là tất cả những cái gì mà mình đang chia sẻ về chat GPT thì mình là tất cả những thông tin về chat GPT từ nãy giờ mà mình có chia sẻ mà nếu anh em nào muốn thử trải nghiệm thì mình sẽ để cái đường link bên dưới về cái trang chat.openai.com ờ, này các bạn có thể vào đấy để thử trải nghiệm nhưng mà giống như mình nói khi nãy là hiện giờ nó đang chặn ở Việt Nam nó vẫn chưa cho cho người dân Việt Nam sử dụng thì mình vẫn không biết tại lý do vì sao thì mọi người có thể vào đấy xong mọi người đổi uh, ờ, VPN ở khu vực khác xong mình thử vào trải nghiệm thôi hoặc là in case mà nó không cho mình đăng nhập qua tài khoản Gmail thì mọi người có thể lên một số cái cộng đồng trên Facebook để mọi người hỏi tại vì nó có nhiều group về chat GPT lắm xong lên trên đấy xong xin mượn tặng một cái ở khao của ai đấy hoặc là thuê ở khao của họ để thử trải nghiệm xem thì mình nghĩ là cái này là mọi người đáng nên nên nên thử trải nghiệm nên biết tại vì sớm hay muộn thì chắc chắn cái cái chat GPT này nó sẽ kỳ hot ở thế giới không chỉ ở Việt Nam mà riêng nên nên mình chuẩn bị tinh thần mình mình mình tìm hiểu về nó kỹ tại vì cá nhân mình thì mình cá nhân mình thì mình sẽ thấy cái này nó là một cái điểm điểm điểm hay cho mình để sau này in case mà ví dụ như mình hiện giờ mình đang có đam mê muốn học hỏi về uh, muốn học về cái ngành ờ, công nghệ um, viết code với lại uh, học đàn guitar tất cả các thứ thì thay vì mình mình tham gia cái khóa học kèm một cái trung tâm nào đấy đôi lúc mình có câu hỏi mình không hỏi được người ta người ta đâu phải on uh, on time cho mình mọi lúc mọi nơi mọi và người ta cũng đâu phải ready. Thế nên cá nhân mình thấy rằng chat GPT là một công cụ rất là bổ ích đối với những bạn nào mà muốn phát triển uh, bản thân và video clip của mình đến đây là hết rồi uh, Mọi người đừng quên để lại tương tác bằng cách uh, comment, share và lại uh, nhấn đăng ký theo dõi kênh của mình nha Thank you cả nhà